nó đúng chiều luôn kìa thấy trong bay nào được mình làm đủ thứ đồ thêm người dùng được mấy thứ rồi Bán cái này không có búa này không đã rồi <laughs> đây rồi công nghe, đây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 cái này để à, chặn mấy cái này đây đó cái này là mai cái này là trà nhám đây, rồi rồi mai này này rồi sồi sồi này